dầu nhiệm mẫu đã lan truyền diệu hương vân biến man thập phương giới cung dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự phổ huấn chư chúng sinh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 là ngày thứ nhất trong chương trình tu tập ba ngày kỷ niệm sự kiện Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát Thành Đạo. Tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, cúng đối Phật Đài dâng nén tâm hương, hướng về Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chí thần tán dương đảnh lễ và nguyện học theo hạnh nguyện của Ngài. Đức Phổ Hiền là một trong hai vị Đại Bồ Tát hộ trì đắc lực của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong việc chuyển bấn xe Pháp tại cõi Sa Bà, Ngài có trí tuệ và thần lực siêu việt, một thân mà biến vô biên thân, để cứu độ vô số chúng sinh khắp mười phương thế giới. Ngài thường cưỡi voi sáu ngà, tượng trưng cho sáu pháp lục độ,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 bồ tát na phổ hiền ơi phát na đại nguyện lớn ơi hành nhà Ờ, pháp mới thường trụ lâu dài ơi ờ, phát tâm ờ, bồ đề ơi trụ trong chính pháp ơi chỉ bất thoái chuyển ơi cầu vô thượng tâm đảnh lễ à, thấy chúng sinh khổ lục đạo trôi lăn luân hồi bất tận nguyện bẩn xe pháp mãi chuyển không dừng kêu vớt chúng sinh lên bờ giác ngộ tâm đảnh lễ thệ nguyện rộng sâu hành hành bồ tát a tăng kỳ kiếp nhiều hơn so cát sông hằng lợi ích chúng ờ, sinh bồ tát phổ hiền ờ, vô trí tâm đảnh lễ thệ nguyện rộng sâu được đức như lai báo tạng thọ ký bồ tát na phổ hiền na vương chí tâm đảnh lễ thề nguyện rộng sâu được đức như lai báo tạng thọ ký trong khoảng sau cuối của số a tăng kỳ kiếp lần thứ hai trải qua số cõi phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông hằng sẽ thành tựu a nậu đa la tam miểu tam bồ đề bồ tát na phổ hiền đạo trí tâm đàn lễ à, đức như lai báo tạng thọ ký ở nơi thế giới tên là chi thủy thiện tịnh công đức thần tiểu a nậu đa la tam miểu tam bồ đề bồ tát na phổ hiền vương chí tâm đan lễ a chí căng hồng tự tại tướng vương như lai ứng cúng chấn biến trí minh hẳn túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn bồ tát na phổ hiền vương tâm đảnh lễ ơi bồ tát phổ hiền my quyết định được thọ ký bây giờ đức như lai báo tạng lại có ý nghĩ rằng vô số chúng sinh ở đây đều đã đạt được địa vị không còn thối chuyển đối với quá nậu đã tam miểu tam bồ đề nay ta sẽ thọ ký cho từng người đồng thời vì họ mà thị hiện cho thấy tất cả các cõi phật khi ấy đức thế tôn liền nhập tam muội bất thất bồ đề tâm ngài dùng sức của tam muội ấy mà phóng ra ánh hào quang lớn chiếu soi khắp vô số thế giới khiến cho truyền luân thánh vương cùng với vô số chúng sinh đều được nhìn thấy vô số thế giới của chư Phật bấy giờ trong vô lượng vô biên thế giới khác ở khắp mười phương mỗi một thế giới đều có các vị đại Bồ Tát được ánh hào quang của Đức Phật chiêu đến nương theo ai thần của Phật liền cùng cùng hiện đến chỗ Phật dùng những phép thần thông biến hóa mà mỗi vị đã đạt được để cúng dường Phật và chư tỳ khéo tăng tất cả các vị đều cúi đầu lễ dưới chân Phật đi quanh ba vòng cung kính rồi ngồi xuống phía trước mong muốn được nghe Đức Như Lai vì chư Bồ Tát mà thọ ký cho sự thành Phật Phật của từng vị vương tử mẫn đồ liền bạch trước Phật rằng Thế Tôn sở nguyện của con là ở ngay nơi thế giới bất tu hành đạo Bồ Tát lại còn tu sửa trang nghiêm cho mười ngàn thế giới bất tình khiến cho đều được trang nghiêm thân tình giống như thế giới thanh hương quang minh vô cấu con cũng sẽ giáo hóa vô số các vị Bồ Tát khiến cho đều đường thân tâm thanh tình không có mọi sự câu uế những Bồ Tát như thế đầy khắp đắm trong coi thế giới của con sau đó con mới thần tựu quả nậu đa la tam miểu tam bồ đề thế tôn nguyện khi con tu hành đạo bồ tát phải vượt trội hơn so với các vị bồ tát khác thế tôn trong bảy năm qua con đã ngồi ngay ngắn tư duy về những công đức thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát cùng với đủ mọi công đức trang nghiêm tốt đẹp của các cõi Phật khi ấy con liền được thấy đủ mọi sự trang nghiêm của các phép tam muội bằng với mười một ngàn môn tam muội của hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn thế tôn con cũng nguyện cho các bộ Tát trong tương lai khi tu hành đạo Bồ Tát thấy đều được các phép tam muội như vậy thế tôn nguyện cho con tam muội xuất ly tam thế thắng chàng nhờ sức tam muội nên thấy được khắp vô lượng vô biên thế giới của chư Phật trong mười phương tại mỗi thế giới ấy đều có chư Phật hiện tại lìa khỏi ba đời vì chúng sinh mà thuyết giảng chánh pháp thế tôn nguyện cho con đạt đường tam muội bất thối nhờ sức tam muội nên chi trong thời gian một niệm có thể thấy hết các vị Phật và, Bồ Tát số nhiều như những hạt bụi nhỏ cùng với chúng thánh văn cùng kính vây quanh nguyện cho con ở cho mỗi một vị Phật ấy đều đạt đường tam muội vô ý chỉ nhờ sức tam muội nên có thể biến hóa thành những hóa thân cùng lúc hiện đến chỗ càng đức như lai nhiều như như gió hát bụi nhỏ trong một cõi Phật để cúng dường lễ bái nguyện cho mỗi một hóa thân ấy đều dùng đủ mọi thứ chân bảo quý gia nhất cùng với các thứ hương hoa hương phết nương bột những âm nhạc nhiễm màu thủ thắng đủ mọi cách trang nghiêm tôn đẹp để dâng lên cung dường hết thầy chư Phật. Thế tôn nguyện cho mỗi một hóa thân của con ở chỗ của mỗi một vị Phật đều trải qua số kiếp nhiều như số giọt nước trong, trong biển cả để tu hành đạo Bồ Tát nguyện cho con được tam muội nhất thiết thân biến hóa nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể ở trước mỗi một đức Phật mà biết được hết thảy các thế giới của chư Phật nhiều như gió hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật thế tôn nguyện cho con được phép tam muội công đức lực nhờ sức của tam muội nên có thể ở nơi trước mỗi một đức Phật mà hiện đến chỗ của chư Phật Nhiều như gió hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật Dùng những lời ngợi khen xứng tán vi diệu Để xứng tán chư Phật Thế Tôn nguyện cho con được tam muội bất huyến Nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm Có thể thấy hết được chư Phật Đầy khắp trong vô lượng vô biên thế giới Mười phương Thế Tôn nguyện cho con con được tam muội vô tranh nhớ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được những thế giới thanh tịnh nhiệm màu của chư phân hiện trong quá khứ và vị lai thế tôn nguyện cho con được tam muội thủ lắng nghiêm nhờ sức của tam muội nên có thể biến hóa thành thân của chúng sinh địa ngục vào trong địa ngục thuyên giảng tranh pháp nhiệm màu cho chúng sinh trong đó khuyến khích và làm cho họ phán tâm a nậu đa la tam hiểu tam bồ đề những chúng sinh ấy được nghe chân pháp rồi liền nhanh chóng phát tâm bồ đề vô thượng liền đó mang chúng sinh lên coi cõi trời rồi tùy nơi sinh ra thường được gặp Phật tùy chỗ gặp Phật được nghe thuyết pháp nghe nhận chánh pháp rồi liền trụ yên nơi địa vì không còn tối chuyển đối với tất cả các loài chúng sinh như Càn Thát Bà A Tu La Cá Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già loài người loài phi nhân cho đến chư thiên rồng quý thần giả xoa la sát tỳ xá già phú đan na giả trá phú đan na đồ sát khôi quái thương giá dâm nữ xúc sinh à quỷ cũng đều như thế đều khuyên khích giao hoa khiến cho phán tâm a à nầu đa la tam miệu tam bồ đề lại có những chúng sinh tùy chỗ sinh ra mà có những hình tướng khác nhau con nguyện sẽ phân thân hóa thành giống họ cùng làm những nghề nghiệp như họ cùng nhận những những nỗi khổ niềm vui như họ nguyện cho con biến hóa ra những thân như vậy để tùy theo việc làm mà giao hòa những chúng sinh ấy thế tôn nếu có những chúng sinh dùng các ngôn ngữ khác nhau nguyện con sẽ có thể tùy theo từng loài ngôn ngôn ngữ ấy mà thuyết pháp cho họ nghe khiến cho tất cả đều được hoan hỷ nơi sự hoan hỷ ấy liền khuyên khích họ phát tâm chủ yên trong tranh pháp khiến cho họ được địa vị không còn thối chuyển đối với quá vị a nậu đa la tam biểu tam bồ đề thế tôn con nguyện sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sinh trong mười mười ngàn coi Phật khiến cho đường tâm thanh tịnh không còn hết thảy mọi nghiệp tạo tác và các độc phiền não cho đến dù chỉ một người cũng không để cho bốn thứ ma não hại uống chỉ là nhiều người nếu như con đã trang nghiêm tôn đẹp cho mười ngàn coi phật khiến đường thanh tịnh như thế giới thanh hương quang minh vô cấu của phật quang vô vô cấu tôn hướng vương được đủ mọi sự trang nghiêm vi diệu như thế giới ấy rồi sau đó cho bản thân con và quyến thuộc sẽ phát những đại nguyện giống như vị Bồ Tát Sư Tử hướng kia bành thế tôn nếu như sở nguyện của con sẽ thành tựu được lợi ích bản thân xin nguyện cho những chúng sinh trong mười ngàn cõi Phật đều được dứt hết mọi khổ não được tâm nhu nhuyễn được tâm điều phục mọi chúng sinh đều có thế tự ở nơi nơi bốn cõi thiên hạ của mình mà thấy được Đức Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp hết thầy chúng sinh lại tự nhiên có được đủ loại chân báo hương hoa hương bột cùng với những hương phết. Mọi thứ y phục cờ phương mọi chúng sinh đều dùng những thứ ấy để cúng dường Đức Phật cúng dường Phật rồi thầy đều phát tâm Bồ Đề vô thường bày hết thảy những việc như thế Vương Tử vừa nói xong liền đúng như sơ nguyện Được nhìn thấy tất cả khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Vương Tử mẫn đồ lành thay lành thay thiền nam từ thế giới của ông bao quanh bốn phía có mười ngàn cõi Phật trắng nghiêm thanh tịnh trong đời vì lai nại tâm thanh tình lại sẽ cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn Thiền Nam Tử do nhân duyên ấy nay ta đổi tên cho ông là Phổ Hiền trong đời vị lai trải qua số á tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông hàng trong khoảng sau cuối của số á tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông hàng về phương băng của thế giới này trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của sáu mươi con sông hàng cho có thế giới tên là trí thí thiện tình công đức ông sẽ ở nơi thế giới ấy ấy mà thành tựu quả nậu đa la tam miểu tam bồ đề hiệu là trí cang hống tự tài tướng vương như lai Chánh biến chí minh hành tung thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn thiền nam tử khi ấy đại bồ tát phổ hiền liền cuối đầu sát đất lễ kinh đức phật bao tạng bây giờ đức như lai bao tạng vì bồ tát phổ hiền thuyết kể rằng đạo sư hay đứng lên ông đã được như nguyện khéo điều phục chúng sinh khiến cho được nhất tâm vượt qua sông phiền não thoát khỏi mọi điều ác mai sau làm đua sáng soi khắp cõi trời người thiện nam từ khi ấy nước như lai bảo tàng liền vì mười ngàn ấy mà thọ ký các thiện nam từ khi bồ tát phổ hiền thành tiểu đạo ông nào đã la tam miểu tam bồ đề các ông sẽ ở trong mười ngàn cõi phật thánh tịnh mà bồ tát phổ hiền đã tu tập trang nghiêm cùng lúc thanh tựu đạo quả a nậu đã la tam miệu tam bồ đề trong đó mỗi một danh hiệu sau sẽ có một ngàn mười thành phần cùng hiệu là chi sĩ tôn âm vương như lai ứng cúng chân bi hẳn túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sư phật thế tôn cùng hiệu là tăng tướng tôn vương cùng hiệu là thiện vô cấu là ly phạm chí long vương giải thoát thế giới hải nhãn Sơn Vương lại có 500 người thành Phật cùng hiệu là Nhật Âm Vương cùng hiệu là Nhật Tạng Tôn Vương lại có 103 người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Sơn trang lại có 101 người thành Phật cùng hiệu là Long Tôn Hoa Quang Minh Vương lại có 100 người thành Phật cùng hiệu là Thiện Chí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương phương lại có chín mươi người thành phật cùng hiểu là tôn tướng chúng vương cùng hiểu là vi diệu âm lại có tám mươi người thành phật cùng hiểu là thanh tịnh trí cần cùng hiểu là thắng tôn đại hài công đức trí sơn lực vương cùng hiểu là sư tử bổ vương lại có bảy mươi người thành phật cùng hiểu là tu tập chân báo công đức lại có sáu mươi người thành Phật cùng hiểu là quang minh sĩ đăng vương lại có năm mươi người thành Phật cùng hiệu là chí hải vương cùng hiệu là la la diên vô thắng tạng lại có bốn mươi người thành phật cùng hiệu là báo tràng quang minh tôn vương cùng hiệu là vô thượng bồ đề tôn vương lại có ba mươi người thành phật cùng hiệu là đại lực tôn âm vương cùng hiệu là quang minh tạng cùng hiệu là liên hoa hương lực tăng lại có hai mươi người người thành Phật cùng hiểu là bất khả tư nghị vương cùng hiểu là phân biệt tinh tu xưng vương lại có mười lăm người thành Phật cùng hiểu là trí sơn chàng lại có mười một người thành Phật cùng hiểu là hiền lộ pháp âm lại có mười người thành Phật cùng hiểu là lý âm quang minh lại có chín người thành Phật cùng hiểu là công đức pháp xưng phương cùng hiểu là chi huệ quang minh lại có tám người thành phật cùng hiểu là lý khủng vô xứng vương quang minh cùng hiểu là âm thánh xưng lại có bảy người thành phật cùng hiểu là bất khả tư nghị lại có năm người thành Phật cùng hiệu là Lạc Âm Tôn Vương lại có bốn người thành Phật cùng hiệu là Long Tự Tài lại có ba người thành Phật cùng hiệu là Chí Tạng cùng hiệu là Kim Cang Sư Tử cùng hiệu là Sư Tử Du Hí lại có hai người thành Phật cùng hiệu là Nhật Quang Minh, cùng hiệu là Sơn Công đưng Kiếm, cùng hiệu là Chi Giáng Sơn Hoa Vương, cùng hiệu là Công Đức Sơn Chi Giác, cùng hiệu là Chỉ Giới Quang Minh, cùng hiệu là Thị Hiền Tăng Ích, cùng hiệu là Vô Tận Trí Sơn, cùng hiệu là Bảo Quang Minh, cùng hiệu là Vô Câu Trí Huệ, cùng hiệu là Sư Tử Xứng Cùng hiểu là công đức biến vương cùng hiểu là vũ pháp hoa cùng hiểu là công đức biến mãng đại hải công đức vương cùng hiểu là công đức lực xa la vương cùng hiểu là vô lượng công đức đại hải trí tăng lại có một người thành phật hiểu là giác trí tôn tướng vương hiểu là vô lượng quang minh hiểu là đạo quang minh hiểu là tăng ích sơn vương hiểu là xuân phám vô cấu vương hiểu là hướng tôn vương hiểu là vô cấu mục hiểu là đại bảo tàng hàng hiệu là lực vô chướng ngại vương hiểu là từ trí công đức lực hiểu là y phùng chi túng hiểu là tướng tự tại hiểu là vô chướng ngại lợi ích hiểu là trí huệ tạng hiểu là đại sơn vương hiểu là lực tàng hiểu là cầu công đức hiểu là hóa tràng chi hiểu là chúng quang minh hiểu là vô ngại công đức vương là kim cang thượng hiệu là pháp tướng hiệu là tôn âm vương hiệu là kiến chỉ kim cang hiệu là chân bảo tự vương hiệu là kiến tự nhiên hiểu là kiến tự nhiên chẳng hiểu là dân kiếp hiểu là vũ ngũ lạc hiểu là tăng ích thiện pháp hiểu là xa la vương hiểu là chi huế hòa hợp hiểu là chi sĩ hiểu là hoa chúng hiểu là thế gian hiểu là ưu đam bát ngoa trang hiểu là pháp trang tự tài vương hiểu là chiến đàng vương hiểu là thiên trụ hiểu là tinh tấn lực hiệu là chàng đăng quang minh hiệu là trí bộ hiệu là hải chàng hiệu là diệt pháp xứng hiệu là hoại ma vương hiệu là chúng quang minh hiệu là xuất trí quang minh hiệu là huệ đăng hiệu là an ấn vương hiệu là trí âm hiệu là chàng nhiêm thú hiệu là thiên kim cang hiệu là trùng trùng trang nghiêm vương hiệu là vô thăng trí hiệu là thiền chủ ý hiếu là nguyệt vương hiếu là vô thắng bồ tứ tại vương hiếu là sân là xa lân đa vương hiệu là phạm tăng hiệu là đề đầu lại cha vương hiệu là diêm phù âm hiệu là sư tử tướng hiệu là thiền thu trùng vô ngã cam lồ công đương kiếm vương tất cả đều có đủ mười hiệu là như lai ứng cung chánh biên tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn thế thầy các vị phật này đều trong cung một ngày một giờ mỗi vị ở nơi thế giới của mình mà thành tiểu quả a nậu đã la tam hiếu tam bồ đề thọ mạng của mỗi vị đều là mười chúng kiếp đều nhập niết bàn trong cùng một ngày sau khi nhập niết bàn rồi sau bảy ngày tranh pháp sẽ diệt mất thiền nam tử khi ấy mười ngàn người cùng hướng về đức phật bao tàn cúi đầu làm lễ bây giờ đức thế tôn vì mười ngàn người ấy thiết kế rằng lòng vương hay đứng lên được kiên cố tự tài phát nguyện lành vô thường thanh tịnh và hòa hợp dùng ý của các ông gấp rút như gió mạnh tinh tấn ba chuyên cần tu học pháp lục độ đời vì lai sẽ thành tôn quý trong ba cõi hiền lam từ khi ấy mười ngàn người cùng nghe kể rồi sinh tâm hoan hỷ liền đứng lên trước phật chắp tay cung kính lễ bái dưới chân phật rồi lũi ra gần đó ngồi yên lặng lắng nghe thuyết nơ pháp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 và tu sửa trang nghiêm cho mười ngàn thế giới bất tịnh thần trang nghiêm thân tình. Ngài nguyện hóa thân vô số nơi cõi Phật để xưng tán ngợi khen, lễ bái cúng dường các đức Phật và tu hành đạo Bồ Tát. Nguyện hóa thân vô số trong các loài chúng sinh để thuyết pháp độ sinh, khiến cho họ phát được tâm Bồ Đề, độ cho vô số Bồ Tát được tâm thân tình, Ngài mới chứng đạo Bồ Đề. Đức Như Lai Bảo Tàng ban cho Ngài danh hiệu là Phổ Hiền và thọ ký cho Ngài sẽ thần Phật, hiệu là Trí Cang Hống Từ Tại Tướng Vương Như Lai, ứng cúng chấn biến chi minh hẳn túc thiền thề, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chúng con xin thần kính đảnh lễ tán dương công đức và lời phát nguyện to lớn của Đức Bồ Tát. Nguyện từng bước học theo hạnh nguyện của Ngài, nương theo tâm nguyện Bồ Đề của Sư Phụ, tinh tấn tu hành cầu thánh quả cầu vô thượng Bồ Đề. Chúng con xin hồi hướng công đức tán dương, đảnh lễ hạnh nguyện Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát của Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng,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 tôn kính công đức có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khám pháp giới các chúng sinh Thầy đều thể nhập vô sinh nhân Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chương thầy tiêu trừ à. đời đời thương anh bồ tát đạo nguyện đêm công đức tu hành này chán dài mười phương khắp tất cả hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác tự à, quý y à, phật ơi à, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo nguyện cho chúng sinh ơi à, thâm à, nhập à, kinh tạng ơi trí tuệ như biển từ quý y tăng cho chúng sinh ơi à, quản lý à, đại chúng ơi à, hết thầy không